Các em học sinh lớp 6 7 thân mến, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta ôn tập cũng như phát triển nâng cao một số kiến thức về tính chất chia hết trong tập hợp số nguyên. Thì đối với chuyên đề này, tất cả các em lớp 6, 7 hay lớp 8, lớp 9 thì chúng ta đều tham gia học tập được. Đấy. Bởi vì là lớp 6 chúng ta học về tính chất chia tập số nguyên nhưng lên lớp 7 chúng ta vẫn tiếp tục phát triển và nâng cao đồng thời lên lớp 8, lớp 9 đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh cấp huyện là đều có những cái bài về tính chất trên hết đấy cho nên là đối với chuyên đề này tất cả các em học sinh lớp 6, 7, 8, 9 đều tham gia học tập được tốt đặc biệt là những em học sinh lớp 8, 9 nếu như cái thời là mình đang học lớp 6, lớp 7 mình chưa được đi sâu với người này đấy thì bây giờ ở đây cô chủ yếu sử dụng các kiến thức của lớp 6 cho nên tất cả các em lớp 6 là sẽ tham gia làm rất là tốt đấy chúng ta không phải sợ là chúng ta chưa học đến thứ hai nữa là chúng ta phải hiểu được rằng là ở đây là chúng ta bồi dưỡng học sinh giỏi chứ không phải là dạy cho các bạn học sinh đại trà đấy cho nên phần kiến thức sẽ là khó thứ hai nữa là tôi sẽ đưa thêm một số kiến thức bổ sung ngoài chương trình sách giáo khoa chúng ta học để, chúng ta vận dụng vào làm bài tập Vậy thì để làm tốt được những bài tính chất chia hết trên tập hợp số nguyên thì chúng ta cần nhớ và nắm vững những kiến thức này. Thứ nhất là chúng ta phải nắm về định nghĩa về phép chia. Đấy, định nghĩa phép chia này thì em đã đọc rất nhiều rồi, kể cả trong sách giáo khoa, đấy hay là trong các bài giảng của cô ở cái phần chia phép chia. Định nghĩa là với mọi số nguyên AB bao giờ cũng có duy nhất cặp số QR sao cho A giờ với giờ là lớn bằng không bé hơn b a khi đó gọi là số bị chia còn b gọi là số chia q là thương giờ là số dư đấy thì đây chính là định nghĩa về phép chia các em ạ đấy chúng ta nắm vững định nghĩa này chưa định nghĩa này ở trong bài phép chia chúng ta ở lớp 6 ta học rồi phải không nào chưa có dương đấy. như vậy kiến thức thì rất đơn giản hầu như ai cũng biết học sinh nào cũng biết phải không nào nhưng trong quá trình vận dụng để làm một bài toán nâng cao thì nó vận dụng rất nhiều và nó cũng không hề là đơn giản đấy. bây giờ chúng ta lưu ý đúng không trong phép chia các số nguyên đặc biệt là phép chia hết có những cái tính chất sau một số tính chất đây là cô tổng hợp lại đấy dựa vào các kiến thức của các em đã học cũng như bổ sung thêm một số tính chất ta có thể chứng minh được đấy, đó là gì thứ nhất là mọi số nguyên a không đều chia hết cho chính nó à, cái này thì rất là đơn giản rồi đúng không tính chất thứ hai kem em ghi vào vở nhá các em ghi lần lượt hệ thống các kiến thức vào vở tính chất thứ hai nếu a chia cho b và b chia cho c thì a chia cho c đây cũng gọi là tính chất bắc cầu trong chia hết Đấy. như vậy nếu a mà chia cho b và b chia cho c thì a cũng chia cho c Đấy. tính chất thứ tư mà chúng ta cần nắm vững đó là số không để chia hết cho mọi số nguyên khác không Đấy. tính chất thứ năm Meu đây chúng ta nhớ tính chất này chúng ta cũng rất là hay dùng. A mà chia cho B thì K nhân A cũng chia cho B. Đấy. Tính chất tiếp theo là nếu A chia nếu a nhân b mà chia cho c mà b và c lại nguyên tố cùng nhau thì a sẽ chia cho c đấy tính chất này hai cái chất này nó nó nó nó hơi hơi ngược nhau đấy, đấy. một đằng là a chia cho b a chia cho c và b c nguyên tố cùng nhau thì a sẽ chia cho b nhân c đấy còn đây nếu a nhân b mà chia cho c mà b với c là mà nguyên tố cùng nhau thì a chia cho c tính chất tiếp theo là cũng là cái chất cuối cùng của cái phần này nếu A chia hết cho M nhân N thì A sẽ chia cho M và A chia cho N. Đấy. Nếu A chia cho tích M nhân N Đấy. thì A chia cho M và A chia cho N. Lưu ý thứ ba là ngoài nắm vững định nghĩa là một, tính chất là hai, chúng ta phải nắm vững các dấu hiệu chia hết của các số tự nhiên. À, chúng ta đã học ở lớp 6. Đó là gồm các dấu hiệu chia cho hai, cho ba đối với các số điện trên cho 2, cho 3, cho 5, cho 9 thì không phải bàn cãi gì nữa đúng không nó nằm ngay sẽ giáo khoa rồi cô huấn luyện rất nhiều trong các bài giảng ở ở cái ờ, kiến thức ôn tập rồi phải không còn bây giờ giới hiệu trên cho 4, cho 8, cho 11 thì nếu bạn nào không nhớ thì cô nhắc lại nhá dấu hiệu trên 4 là gì đó là các số có hai chữ số tận cùng chia cho 4 thì số đó chia cho 4 và chỉ những số đó mới chia cho 4 Đấy. với khả năng và chỉ những số đó mới chỉ chuẩn tám và cô yêu cầu các em sẽ chứng minh tự chứng minh và dấu hiệu chuyên một là gì là nếu hiệu của tổng các chữ số đứng ở vị trí lẻ với tổng các chữ số đứng ở vị trí chẵn mà chia cho 11 thì số đó chia cho 11 đây đó là về các dấu hiệu chia hết của các số tự nhiên đấy thì hai ba năm chín là em cùng ghi nữa nhưng mà tám bốn tám mười một QRP các em nhá Đấy. ngoài ra ta còn sử dụng một số hàng đẳng thức thực ra là hàng thức này là lớp 8 chúng ta mới học đấy nhưng trong một số bài chứng minh chia hết chúng ta cũng sử dụng đấy cho nên là cô cung cấp các hàng thức này ra cho các em đấy. đặc biệt là để sau này các anh chị lớp 8, 9 làm bài chia hết còn sử dụng hàng thức vào nữa đấy bây giờ lớp 6, lớp 7 chúng ta chưa học nhưng đây một là a cộng b tức là bình là bằng a bình cộng 2ab cộng b bình đấy còn bạn nào mà băn khoăn muốn hiểu sâu hơn thì chúng ta sẽ thực hiện chứng minh nhá đó là a cộng b tức là bình sẽ bằng a cộng b nhân a cộng b được các thực hiện chất phân phối theo nhân đấy hay tương tự a trừ b tức là bình phương cũng bằng a bình trừ 2ab cộng b bình đặc biệt là hàng thứ ba chúng ta rất hay dùng kể cả học sinh lớp bài toán toán lớp 6 cũng dùng rất nhiều đó là a bình trừ b bình bằng a trừ b đóng mở ngoặc nhân a cộng b đấy ngoài ra ngoài ba hàm thức này chúng ta thường xuyên sử dụng ra đây là ba hàm thức thường xuyên sử dụng các em hãy ghi đầy đủ nhá ngoài ra nó còn có một số hàm thức khác nữa đấy đó là a mũ ba trừ b ba thì bằng a trừ b nhân a bình cộng ab cộng b bình còn a mũ ba cộng b ba thì bằng a cộng b nhân a bình trừ ab cộng b bình đối với những bài mà có đây đó là gì đó là a mũ n trừ b mũ n bằng a trừ b nhân với mở ngoặc a mũ n trừ một cộng a mũ n trừ hai số mũ của a giảm dần em này b tăng lên đấy cho tới a nhân b mũ n trừ hai cộng b mũ n trừ một đấy tiếp tục nếu như mũ cam và mũ chẵn tức là a mũ hai n mà trừ đi b mũ hai n thì sẽ bằng a cộng b tới khó đấy. dễ và dễ xúc động sinh khác rồi đấy. từ dễ tới khó dần dần chúng ta sẽ luyện cái dạng tính chất chia hết trên tổng số nguyên đấy. cô nhắc lại tất cả các em học sinh lớp 6, 7, 8, 9 đều sẽ có thể tham gia học tập cái bài giảng này của cô được chứ nhỉ đấy. nếu như các em nào học sinh lớp 8, 9 đã được học qua lớp 6, 7 học kỹ phần này rồi thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng đấy. và các bạn học sinh lớp 6, lớp 7 phải cố gắng lên hơi khó một chút nhưng chúng ta phải phấn đấu bây giờ ta sẽ đi bài số một, đó chứng minh rằng tích của hai số nguyên liên tiếp chia cho hai tích của ba số nguyên liên tiếp thì chia cho ba và tích của n số nguyên liên tiếp thì chia cho n đây là bài toán cơ bản đầu tiên của bài toán chia hết sau khi chúng ta chứng minh xong bài toán này khi gặp một bài tập mà có liên luôn chúng ta không phải chứng minh nữa được chưa nào à, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện làm nhé các em thân mến chúng ta bắt đầu làm mẫu a các em nhé đó là đề bài chứng minh rằng tích của hai số nguyên liên tiếp thì chia cho hai đấy thế giờ chúng ta phải hiểu là hai số nguyên liên tiếp là hai số như thế nào đó là hai số hơn kém nhau một đơn vị phải không vậy thì cô giả sử số nguyên đầu tiên là là n thì số nguyên tiếp theo liên tiếp kế bên nó đó là n cộng cộng 1 bây giờ ta phải chứng minh ta phải đi chứng minh n nhân n cộng 1 này chia hết cho 5 đấy thế giờ rất là dễ dàng rồi n là một số nguyên thì n sẽ có thể có hai trường hợp là n chia cho hai hoặc n không chia cho hai đúng không đấy đây chúng ta sẽ xét hai trường hợp trường thứ nhất nếu n chia cho hai đấy vậy n chia cho hai thì ta suy ra điều gì ta suy ra n đi không đó là gì hãy cô đã ghi cho em tính chất là nếu a mà chia hết cho cho c thì a nhân với b cũng sẽ chia hết cho c đấy chính là tính chất cô vừa cho em ghi và em vừa cô vừa nhắc lại cho em đúng không vậy thì khi n chia cho hai thì suy ra n nhân n cộng một sẽ chia cho hai vậy đó chính là điều phải chứng minh đó là trường thứ nhất trường thứ hai nếu như đúng không n cộng 2 thì sao à thì n phải có dạng là 2 k cộng 1. đấy tức là nó phải chia cho 2 dư 1, đúng không đấy, không chia cho 2 nó phải chia cho 2 dư 1. mà khi nó chia cho 2 dư 1 thì n phải có dạng là 2 k cộng 1. đấy vậy n hay là 2 k cộng 1 thì khi đó n nhân n cộng 1 thì sẽ bằng này sẽ chia hết cho cho hai đấy đó là cùng chứng minh một cách là rất là chi tiết có nhiều bạn ở đây chỉ cần chứng minh là n chẵn thì n chia cho hai đúng không cho nên n nhân n cộng một chia cho hai n lẻ bởi vì số nguyên thì có một số chẵn số lẻ không n lẻ thì n cộng một là chẵn n một là chẵn thì n cộng một chia cho hai thì suy ra n nhân với n cộng một cũng chia cho hai và đó là suy ra điều phải chứng minh đúng không nhưng mà cô cho các em xét dạng n để làm quen thì các em làm những dạng về sau nữa nhé để dạ, ta trình bày bài như vậy ta giả sử ta hay là ta gọi hai số nguyên liên tiếp là n và n một ta xét trở thứ nhất nếu n chia cho 2 thì n nhân n cộng 1 sẽ chia cho 2. đây n chia cho 2 thì n nhân bao nhiêu nó cũng chia cho 2? chúng ta vừa tính chất lúc nãy rồi phải không xét tuyển thứ hai nếu n mà không chia cho hai n không chia cho hai thì n bao giờ cũng có dạng là bằng hai k cộng một với k là thuộc tập hợp số nguyên k thuộc z đấy khi đó n nhân n cộng một sẽ bằng 2k cộng 1 nhân nhân với 2k cộng 2 Đấy. Vậy thì đương nhiên rằng em biết rằng là 2k cộng 2 thì chia cho 2 rồi đúng không? Cho nên tích này sẽ chia cho cho 2 Vậy cái này chia cho 2 Đấy, từ đó suy liên tiếp thì chia cho Đấy, tích của hai số nguyên liên tiếp thì chia cho hai thì đây là chúng ta đang chứng minh một bài toán rất là cơ bản trong bài toán chứng minh chia hết chúng ta chuyển sang câu b là chúng ta phải chứng minh tích của ba số nguyên liên tiếp thì chia cho ba B là ta chứng minh aí, new là n bằng 2k cộng 1 nhưng trong trường hợp không chia cho ba đấy thì n phải có hai dạng đó là gì đó là n bằng 3k cộng 1 tức là chia 3 dư 1 đấy và dạng hai là n bằng 3k cộng 2 tức là chia 3 dư 2 hay là cái dạng chia 3k cộng 2 này người ta biết là n bằng 3k trừ 1 hai dạng này là giống nhau em nhé đấy có một số sách đấy người ta ghi ba ba trừ một cái không hiểu đấy tức là chia cho ba mà thiếu thiếu hai đấy ở đây là trên cho ba thứ một thì phải chia cho ba đây là trên cho ba dân hai thì ta còn ghi là ba k cộng hai chính là ba k trừ một đấy. nhưng mà cô là cô thường quen đi cộng thôi đã ít thì đi trừ kêu lưu ý nhá như vậy với trường hợp n bằng ba k cộng một thì chúng ta xem là trong ba thì chắc là nó thừa một đúng không chia cho ba dư một tức là thừa một đúng không thì cộng hai này sẽ chia cho ba đúng không vậy cái anh này chia cho ba vậy khi anh này chia cho ba thì tệ của ba anh này sẽ chia cho ba đấy trường thứ hai là n bằng ba k cộng hai tức là chia cho ba dư hai vậy thì ba k cộng hai thì chính cái anh n cộng một này sẽ trở thành là ba k cộng ba ba k cộng ba thì chia hết cho cho ba cái nên tích cũng sẽ chia cho ba chúng ta hiểu đúng chưa như vậy hai trường hợp như thực chất là phải đấy, chúng ta có thể chia làm hai trường lớn rồi ờ, trong trường thứ hai là ta thành hai trường nhỏ hoặc là ta xét luôn n chia cho ba n chia ba dư một n chia ba dư hai cũng được nhé bây giờ ta trình bày ta xét trường hợp thứ nhất nếu n chia cho ba đấy n chia cho ba thì suy ra đương nhiên là tích n nhân n cộng một nhân n cộng hai là chia cho ba rồi hiển thiên rồi đúng không cái tính chất đó cô vừa nhắc mà ở bài một cũng vừa dùng xong dài nếu n không chia cho ba n không chia cho ba thì n có hai dạng đây thì n sẽ bằng 3k cộng 1 hoặc n bằng 3k cộng 2 với k là thuộc số nghìn đây thì ta xét là với n bằng 3k cộng 1 ta xét trường hợp nhỏ trường hợp này n bằng 3 không chia cho ba rồi Thế n cộng một này có chia hết không? n cộng một này chính là bằng 3k cộng 1 cộng thêm 1 tức là 3k cộng 2 thì cộng chia cho 3 đúng không? Cái n cộng 2 này sẽ là gì? Anh n cộng 2 lúc này là bằng gì nhỉ? Bằng 3k cộng 1 cộng 2 chính là bằng mấy? Bằng 3k cộng 3. nhưng vậy cái này chia hết cho 3. Đấy, như vậy một thành phần của tích chia hết thì cả tích sẽ chia hết đúng không? Đấy vậy thì đấy. Thì ta có ta tính mình cái đó này nhá không tính là tích nữa em có thể thay cả vào tích nhưng mà thay nó để giảm đây là n cộng hai sẽ bằng ba k cộng một cộng hai vậy cái này sẽ bằng ba k cộng ba thì đương nhiên cái này sẽ chia cho ba đấy như vậy thì nó suy ra là n cộng hai chia cho ba mà n cộng hai chia hai thì đương nhiên rằng là n nhân n cộng một nhân n cộng hai sẽ chia cho ba đấy như vậy cái trường hợp n chia cho ba dư một thì tích này cũng chia cho ba và ta xét trường hợp thứ hai là trường hợp thứ hai nhỏ trong trường hợp thứ hai lớn đó là với n bằng ba ta cộng hai thì ta có n cộng một đấy là cô đã nháp rồi đúng không? Nên cô biết chắc là n cộng một nên cô chỉ ghi n cộng một thôi. Thế là 3k cộng 2 lại cộng 1. Đấy. Vậy thì nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng 3k đấy mà ba cộng ba thì sao thì chia hết cho ba đây là tính chất chia cộng tổng đúng không vì ba k chia cho ba ba chia cho ba nên tổng ba k cộng ba chia cho ba đấy bài toán khó đi từ bài toán cơ bản đấy vậy từ đây suy ra n cộng một chia cho ba mà n cộng một chia ba thì suy ra tích n nhân n cộng một nhân n cộng ba sẽ chia hết cho ba đấy vậy trong tất cả các trường hợp chúng ta xét thì ta đều thấy tích của ba số nguyên liên tiếp chia cho ba và chúng ta kết luận vậy tích ba số nguyên liên tiếp chia hết cho bạn hai như vậy chúng ta đã hình dung ra dạng chứng minh bài này chưa chúng ta phải hình dung ra là chúng ta xét các trường hợp xét như thế nào cho nó triệt tiêu tất cả các dạng của n hiểu chưa nào chúng ta chuyển sang bài c các nhé các em thân mến, chúng ta trở lại bài C Chúng ta chứng minh rằng tích của n số nguyên liên tiếp là chia cho n Thì chúng ta thấy là bài C là bài toán tổng quát của câu A và câu B Đúng không nhỉ? Đấy, tích hai số thì chia cho hai vậy thì ta sẽ chứng minh được tích của n số tự nhiên liên tiếp sẽ chia cho n hay là tích của n số nguyên liên tiếp chia cho n vậy thì để làm bài này chúng ta làm tương tự tại a và b chúng ta giả sử n số nguyên liên tiếp có dạng là gì ta giả sử gọi n số nguyên liên tiếp là đấy giả sử câu hỏi là a là số đầu tiên đúng không thì sẽ a cộng một sẽ là số thứ hai thuộc về ngoài ra chúng ta cách làm khác đấy tổng quát hơn đó là gì đó là ta hình dung là một số tự nguyên khi chia cho n có những số dư là số này đấy như vậy chúng ta giả sử là giả sử một số nguyên bất kỳ khi chia cho n một số nguyên bất kỳ khi chia n thì có những số dư là thế nào à có các số dư có các số dư là gì nhỉ đó là một hai ba vân vân và cho tới n trừ một đấy đây là cô đang xét trường hợp khi một trong các số này không có số nào cho n các em nhé đấy vậy thì khi ghi rõ là với số đó không chia cho n không chia hết cho mình chúng em không hiểu đấy. như vậy khi một trong các số này mà không có số nào chia cho n đấy mà một số nguyên bất kỳ khi chia cho n thì nhận các số dư là một hai ba và vân cho tới n trừ một đấy vậy cái dãy một cho tới hai cái ba cho tới n trừ một này có bao nhiêu số hạt có bao nhiêu số dư các em à, từ một cho tới n trừ một này có bao nhiêu số dư đấy. tính số số hạng của dãy này là cách tính số hạng là gì lấy số cuối trừ số đầu chia cho khoảng cách là một cộng với một vậy sẽ là n trừ hai cộng một sẽ là có n trừ một số dư đấy như vậy một số bất kỳ khi chia cho n có n trừ một có thể có n trừ một các số dư nhân một trong n trừ một số dư nào đúng không nhưng người dẫn này chúng ta có bao nhiêu số dư em ở trong giá này chúng ta bao nhiêu số trừ một số dư đúng không vậy thì phải có ít nhất hai số có cùng số dư khi chia cho lần đây hiểu chưa đây hai số có cùng số dư khi chia cho n thì xảy ra điều gì đấy. khi hai số cùng số dư khi chia lần thì chúng ta sẽ thấy là ta giả sử hai số đó đây là cô đang nhắc vào hai số đó sẽ là a cộng k và a cộng y hai số này có cùng số dư khi chia cho n khi chia cho n đấy thì hai số này có cùng số dư khi chia cho n thì hiệu hai số này sẽ như thế nào các em hiệu hai số này sẽ chia cho n đúng không vậy a cộng y trừ a cộng k sẽ chia cho n đấy và cô giả sử y lớn hơn k ta hoàn toàn giả sử được y lớn hơn k nằm trong cái dãy này mà đúng không đấy từ đây chúng ta tính toán ra ta sẽ được là y trừ k đấy thì y trừ k cho n xảy ra điều gì xảy ra điều gì các em đấy y trừ k cho n đấy mà y lại lớn hơn k vậy thì y thì bao giờ y và trừ k bao giờ mới nhỏ hơn n vậy y k là các cái chỉ số ở đây mà đúng không vậy suy ra điều đó là điều vô lý đấy như vậy suy ra điều vô lý được chưa đấy như vậy thì một trong các số này sẽ phải có số chia cho n được chưa mà khi một trong các số này phải có một số chia cho n thì tích sẽ chia cho n Đấy. và cô làm bài toán đó là theo nguyên lý Dirichlet mà chúng ta được tham khảo trong các tài liệu nâng cao của lớp 6 đấy còn nếu như bạn nào mà không hiểu về Dirichlet thì lúc cô giảng cũng không nói đến nhưng mà chúng ta phải hiểu điều là có n số mà để có n trừ một số dư vậy thì có ít nhất hai số có cùng số dư khi chia cho n Hiểu chưa không cần nhớ đi xích lê xích là cái gì ở đây hết đấy cô có n số đúng không nhưng n số này phải nhân một trong n trừ một số dư vậy thì phải có ít nhất hai số cùng số dư mà hai số cùng số dư thì trừ cho nhau sẽ chia cho n đấy vậy thì khi nó chia cho n thì hiểu hai số này chia y trừ k chia cho n điều này là vô lý y trừ k không thể chia cho n được vì y trừ k là lớn hơn không mà là nhỏ hơn n đúng không đấy. vậy chúng ta đã chứng minh được là tích của n số nguyên lý chi hết cho cũng được về nhà các em suy nghĩ lại và chúng ta có thể tự hệ thống lại chúng ta trình bày bài này các em nhé đấy, tự hệ thống lại chúng ta trình bày bài này Đấy. xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo